liệu rằng có phải là cái sàn đấy là muốn nhà đầu tư phải cháy không phải cháy thì tự nhiên là sàn họ được 50 phần trăm 50 phần trăm còn lại là chi phí marketing và cho các IB, sale Xin chào quý vị và các bạn hôm nay mình muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân trong cái thị trường tài chính này à, bởi vì là như các bạn biết rất là nhiều những cái mời lời mời hay lời quảng cáo hiện tại uh, như trong các cái kênh online mình có thấy uh, bản thân mình uh, cũng thấy từ nhiều năm nay rồi nhưng mà tất cả những cái đó nó cứ lặp đi lặp lại cho nên là rất muốn là làm một cái video clip này để uh, cùng nhau uh, cảnh báo tất cả cộng đồng cũng như chia sẻ một số cái kinh nghiệm cá nhân về cái thị trường tài chính này rất là nhiều những cái lời mật ngọt đúng không nhưng mà hãy cứ cẩn thận bởi vì có thể đấy là những cái cạm bẫy với những cái lời mời ví dụ như là 10%, trăm một ngày, một thậm chí là một, một giờ nhé. Có những cái lời mời gọi là một phần trăm hai phần trăm một giờ luôn. Đấy. Thì bản chất cái thị trường tài chính này có rất là nhiều, bao gồm rất là nhiều những cái thứ lĩnh vực để đầu tư. Đầu tư có nghĩa là gì? Tiền để ra tiền. Đấy, à, nếu mà truyền thống nhất thì vẫn là gì? Chứng khoán, à, ngoại hối, forex. Rồi là mới bây giờ thì có những cái như là ừ, cryptocurrency này, coin này, rồi là có những cái mô hình mà đầu tư theo dạng gọi là dự án ok nhưng mà nó rất là nhiều biến tướng bây giờ à, mà cụ thể chắc là ai cũng biết đấy là có những cái à, biến tướng về mặt đa cấp đấy. À, mà nó ở trong thị trường tài chính nó gọi là đa cấp tài chính đấy tức là bản chất nó sẽ là tiền cái người vào sau ấy, theo mô hình kim tự tháp à, tiền người vào sau trả tiền cho người vào trước đấy thì thông thường uh, những cái mô hình mà marketing có rất là nhiều uh, các cái mặt hàng truyền thống nhé được marketing theo mô hình đa cấp như vậy và trong thị trường tài chính cũng có nhiều sản phẩm như vậy mà họ dùng cái mô hình Ponzi đấy gọi là mô hình Ponzi uh, đa cấp để marketing và tôi thấy rằng là bất kể rằng là nó có tốt đẹp đến đâu rồi trước sau nó cũng sẽ đổ sập thôi Ờ, theo tôi nhớ không nhầm à, tính toán không nhầm ấy thì à, khoảng 15 cấp là không còn ai trên thế giới này để bạn giới thiệu rồi nếu mà với theo một cái mô hình đa cấp đấy, tức khoảng 7 8 tỷ người đấy à, nếu mà đến tầng thứ 15 sẽ có cái đặc điểm nhận dạng nào đúng không đặc điểm nhận dạng nào trong cái thị trường tài chính này để bạn có thể à, tránh à, ví dụ như tôi thấy dạo gần đây là có rất là nhiều những cái à, uh, ảnh quảng cáo này hay những cái clip quảng cáo mà mà nó có hình uh, giao dịch quyền chọn nhị phân đấy giao dịch quyền chọn nhị phân tôi không tiện nói ra tên uh, cái sản phẩm công ty đấy ở đây uh, mượn mướn những cái người nổi tiếng sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng hoặc là những uh, hot girl trai xinh gái đẹp để chụp ảnh quảng cáo hoặc là để dùng làm PR thậm chí là họ quay cả clip bản chất cái um, binary option hay quyền chọn nhị phân ấy nó làm dùng dữ liệu của forex dùng dữ liệu forex uh, để uh, giao dịch trong những cái khung nhỏ như là 10 giây 20 giây 30 giây 1 phút đấy thực tế rằng là những cái um, dữ liệu đó nó dễ bị sai lệch so với dữ liệu thực trên các cái sàn minh bạch và công khai trên thế giới các cái uh, số liệu về uh, tỷ giá hối đoái đấy nó không thể nào chính xác trong cái thời gian quá ngắn như vậy được có nghĩa là gì nhà cái họ cân kèo ai nằm ở cửa trên nhiều hơn thì họ cho chết ai nằm cửa dưới nhiều hơn thì họ cho chết đúng không nó đơn giản vậy thôi tất cả là đều có thống kê trên các cái hệ thống phần mềm mà máy chủ mà chính vì vậy ờ, với tôi thì ờ, với một cái thị trường chính thống mà chúng ta muốn làm việc chuyên nghiệp thì không nên chọn ờ, quyền chọn nhị phân mà chứng khoán ấy thì nó lại ờ, cần đòi hỏi mà có tiền một chút và bạn phải có cái kiến thức về doanh nghiệp một chút đấy có tiền có thời gian có kiến thức một chút thì forex nó dễ hơn thì tôi nghĩ rằng là forex nó sẽ phù hợp hơn nhưng trong forex cũng có rất là nhiều rất là nhiều những cái uh, cạm bẫy cám dỗ đấy mà đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự tỉnh táo Đấy, thì tôi cũng rất muốn chia sẻ sâu về cái uh, mảng forex cách nhận diện những cái mô típ lừa đảo cái uh, cạm bẫy thì tiền của nhà đầu tư ví dụ như tôi được biết trên thị trường hiện nay ấy, thì như thế này à, có những cái sàn giao dịch ngoại hối họ sẵn sàng trả commission trả phí hoa hồng 50% số tiền mà nhà đầu tư bỏ sàn thế thì theo các bạn thì ờ, người ta trả mức hoa hồng cao như vậy 30 50 phần trăm như vậy gọi là sale đấy cho cái IP thì họ lấy tiền đâu ra à, liệu rằng có phải là cái sàn đấy là muốn nhà đầu tư phải cháy không phải cháy thì tự nhiên là sàn họ được 50 phần trăm 50 phần trăm còn lại là chi phí marketing và cho các IP sale à, người bán hàng đúng không người mời bạn vào sàn đấy đấy là một cái nếu mà đó là một cái sàn mà họ xác định đó là họ ôm tiền của khách Ờ, rồi sau đó là tìm mọi cách để cho khách hàng cháy đó là một cái ờ, broker uh, uh, tà đạo à. còn có một cái dấu hiệu nhận biết nữa uh, với một cái uh, sàn forex sàn ngoại hối uh, bật đấy là ngoài cái chi phí trả uh, hoa hồng cao ra thì uh, họ có một cái gọi là uh, mức uh, spread khá là hấp dẫn Đấy mức spread tức là chi phí chênh lệch giữa mua và bán mà khi bạn ra vào thị trường thì sẽ có cái chi phí chênh lệch giữa mua và bán đấy và sau đó thì um, chi phí uh, cái cái spread đấy nó thấp nhưng nhưng mà trong quá trình mà bạn giao dịch quá trình mà bạn giao dịch thì bạn sẽ thấy là trên đồ thị chẳng hạn hoặc là những cái sự kiện uh, tin tức ra gì đó sẽ có một số những cái đồ thị ở trên biểu đồ nó nó khác so với những cái ờ, sàn giao dịch khác tức là đại loại ở đây mình nói nôm na đó là khi mà bạn bạn vào lệnh đúng không bạn đặt một cái mức dừng lỗ thì nhà cái họ nhìn thấy họ biết bạn đặt dừng lỗ chỗ này đặt tp chỗ kia đúng không nếu mà bạn đặt lệnh sẵn lệnh chờ đấy đặt sẵn ờ, một cái mức dừng lỗ và chốt lời thì ờ, họ thống kê được rằng là à cái chỗ này nhiều người đặt lệnh dừng lỗ và họ có một cái thủ thuật nào đó Ờ, về mặt kỹ thuật để họ ờ, nôm na gọi là lên để quét SL để ờ, làm cho giá chạm cái mức dừng lỗ của bạn rồi sau đó giá mới quay về đúng xu hướng của nó Đấy. tất nhiên là có sẽ có những cái đội nhóm tốt là họ sẽ giúp bạn những cái IP tốt sẽ giúp bạn khiếu kiện và đòi lại công bằng Đấy. À, tất nhiên là cái cái trường hợp này thì nó cũng rất là hy hữu hy hữu nhưng mà tôi tôi thấy là một năm nó xảy ra vài lần vì bạn biết là thị trường tài chính thế giới à, biến chuyển không ngừng đặc biệt là có những cái tin tức quan trọng đó chính là cái thời điểm mà các cái sàn bẩn họ ờ, tìm cách để lấy tiền các nhà đầu tư Đấy, một cách gọi là hợp lý hợp lý là bởi vì rằng họ có nhiều cách để giải thích với những người không biết rồi là họ có về bản chất ý thì chi phí chênh lệch mua bán nó có thể co giãn mà thị trường thực tế là nó có thể co giãn đấy còn về cái mặt về đồ thị trên ờ, biểu đồ giá ấy, thậm chí là họ có thể sửa được đấy. qua cái hai cái cách nhận diện vừa rồi thì bạn có thể à, phần nào biết được à, và để chọn cho mình một cái sản phẩm à, cái sàn giao dịch phù hợp tiếp theo nữa tôi cũng muốn nói đấy là các cái sàn mà họ muốn ôm tiền của ờ, các bạn ấy muốn ờ, các bạn phải thua lỗ ấy đấy là họ hô hào đánh ờ, khối lượng thật lớn Đấy, ví dụ như các bạn vào những cái tài khoản nhỏ nhỏ ấy thì họ làm một cái cách nào đó họ họ họ sẽ kích động cái lòng tham của bạn là phải đánh khối lượng lớn lên mà tài khoản nhỏ làm sao đánh lớn được nó rất là nguy hiểm đúng không đấy thì, thì uh, bởi vì uh, họ muốn rằng là cái tài khoản của bạn phải cháy phải cháy thì họ coi như là lấy toàn bộ số tiền của bạn chủ sàn rồi họ chia cho các cái ờ, đội sale người bán hàng đấy thì uh, đấy cũng là một cái dấu hiệu nhận biết thứ ba nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy là bạn lúc nào cũng bị họ thúc giục vào khối lượng thật lớn thật lớn thật lớn gấp năm gấp 10 so với bình thường Đấy. lúc nào thúc giục bạn là phải vào lệnh thật to để ờ, mục đích đấy là nhanh cháy tài khoản mà tiếp theo mình muốn nói về một cái ờ, dấu hiệu nữa đấy là hiện tại thì rất là nhiều những cái bên là họ mời chào chúng ta những cái sản phẩm mà ví dụ như là bạn không phải làm gì à, mà vẫn có lợi nhuận 1, 2, 3, 4, 5 phần trăm một ngày bằng cách cài con robot để giao dịch đúng không và thậm chí rằng là họ sâu luôn tài khoản Đấy, tài khoản rất lớn nhưng mà robot nó đánh nó đánh một loạt các cái lệnh nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ à, bản chất đấy là gì bản chất đấy là những cái con robot mà từ mấy năm gần đây mình thấy nó vẫn cứ hoạt động mà cái trò này cứ diễn ra diễn ra liên tục liên tục nó là khối lượng thì nhỏ rất là an toàn trông rất là là là là ok nhưng bản chất nó là gồng Ờ, robot sẽ đánh ờ, một đầu cho đến khi nào ví dụ mà ngược xu ngược mà không cắt được thì à, robot nó cứ gồng thôi cứ gồng cho đến khi nào cứ nhồi nhồi nhồi cho đến khi nào dương thì nó mới cắt và như thế rất là nguy hiểm khi mà thị trường mà chạy mạnh về một chiều thì chắc chắn rằng là cái khối lượng ừ, tuy nhỏ nhưng robot vào rất là nhiều lệnh thì kiểu gì tài khoản của bạn cũng sẽ mất và rất là nhiều người đã kiểm chứng cũng như là đã tâm sự với tôi là về những cái con robot như vậy của rất là nhiều các cái sàn giao dịch ngoại hối cung cấp hoặc là thậm chí là có những cái người online họ bán trên mạng Đấy. mà nói thật là bản chất của vấn đề những cái robot này ấy, à, khi mà thị trường nó thay đổi thì robot nó không thể thay đổi được tôi chưa thấy một cái con robot nào mà sống thọ quá độ một năm cả thậm chí là theo theo tôi ngày nay thì robot nó chỉ sống được khoảng 1 đến 3 tháng thôi thì ờ, có thể cho các bạn những cái lợi nhuận được trong những cái tháng đầu còn sau đó thì ờ, là đứt cháy còn một cái nữa đấy là có những cái sàn giao dịch ngoại hối hoặc là những cái bên về tư vấn đầu tư họ có đưa ra những cái lời mời về ủy thác đầu tư với những cái ờ, lời mời từ an toàn cho đến khủng khủng là ví dụ là 50 phần một tháng 100 trăm một tháng 200 trăm một tháng Đấy, các bạn không phải làm gì đưa tiền vào sẽ có ờ, những cái trader chuyên nghiệp đầu, đầu tư giao dịch cho bạn rồi là cũng có những cái người mà có những cái quỹ mà họ đảm bảo cam kết uh, bao nhiêu phần trăm đấy uh, về uh, rủi ro là họ dừng dừng tài khoản chẳng hạn nhưng tôi thấy rằng là những cái quỹ mà họ hay là những cái um, người mà nhận ủy thác mà chân chính thực sự cũng khá là ít đấy mà họ thường thường là đưa ra những cái mà mức lợi nhuận không được hấp dẫn lắm đấy. hiện tại trên thị trường ấy thì uh, nếu mà có một cái mức đầu tư uh, theo tôi nghĩ là đầu tư mà ủy thác hay là quỹ nào nó hợp lý thì tôi nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng uh, từ 2% cho đến 20% một tháng là hợp lý nhất còn rất là nhiều vô vàn những cái mà mánh khóe hay là cái cạm bẫy trên thị trường tài chính khác đặc biệt trong forex ờ, có thể là trong một cái hiểu biết hạn hẹp của tôi chưa thể à, giới thiệu hết được cho các bạn nhưng mà ok không sao chúng ta hãy cùng thảo luận trao đổi cùng những cái ờ, mà các bạn biết thì các bạn viết bên dưới chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi